Xin chào anh em Ở cái video này tôi lại giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu dành riêng cho anh em nào mà đi làm tay cái anh em đi lắc tài xỉu luôn luôn anh em giành chiến thắng đó chính là anh em sở hữu cái bộ hột tài xỉu này cộng với cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu này nữa anh em đi vào sân chơi thì anh em áp dụng vào anh em sẽ lắc cái bộ hột tài xỉu này nó đi theo ý muốn của anh em Đấy. nó đi theo ý muốn của anh em lên tới tầm 80 phần trăm cho anh em thì cái bộ hột tài xỉu này khi mà anh em đi sân chơi anh em lắc này thì anh em có thể anh em lắc chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu hay là anh em lắc chén đứng hay là anh em giữ mặt hột tài xỉu thì anh em lắc cái bộ hột tài xỉu này nó đi theo ý muốn của anh em hay là nó ở những cái chén mà nó đúng theo ý của anh em lên tới tầm 80 phần trăm cho anh em nhé thì ờ, nói nhiều cũng không để làm gì cả bây giờ tôi vào tôi sẽ thử cho anh em thứ nhất là cái tăng tích của nó nhé tăng tích của nó khi mà anh em đi chơi thì là anh em cần thử những cái gì đó anh em thử Đấy, thứ nhất là anh em à, thử anh em và thử thử nước muối này đó thử nước muối này đúng không anh em đó, thử nước muối thử nước muối cho anh em thử nước muối cho anh em nữa xong đấy thì ờ, sau khi thử nước muối rồi thì à, anh em tiếp tục anh em thử đến à, chọi đèn chọi đèn cho anh em này hột cực kỳ trong nhé và cái cuối cùng đó chính là thử nam châm đây nam châm anh em nhé nam châm quá to nam châm trắng nam châm này cực kỳ hít nha anh em nhé đấy ok Đấy, phần thử tăng tích của cái bộ hột tài xỉu đã xong Đấy, thì anh em đã tự tin anh em lắp cái bộ hột tài xỉu này rồi nha Đấy, thì cái bộ hột tài xỉu này nó chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 Đấy, nó là cái bộ hột tài xỉu nó là hàng độc quyền ở bên cơ sở tôi nha thì anh em nào mà đã dùng rồi thì anh em biết rồi Đấy, cái hiệu quả của nó khi mà anh em đi lắp nó rất là hiệu nó rất là hiệu quả cho anh em Đấy, nó có những cái tỷ lệ phần trăm rất là cao cho anh em khi mà anh em đi lắc tài xỉu anh em giành chiến thắng nhé Đấy, thì cái bộ hột tài xỉu này khi mà anh em đi lắc anh em lắc với cách lắc bình thường thôi thì cái tỷ lệ đi đều của bộ hột tài xỉu này nó lên tới 90 phần trăm anh em nhé chén này nó sẽ đứng ở tài Đó, vừa xỉu đứng tài tài anh em lại xuống xỉu xỉu tài này rất là đều đúng không anh em Đấy, thì cái bộ hột tài xỉu này nó còn cái quan trọng hơn nữa đó chính là cái cách giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu 2020 này Đấy, khi mà anh em đến sân chơi thì cái cách lắc giữ tài giữ xỉu thì anh em mới có cơ hội để mà anh em giành chiến thắng được những tay tay em Đấy thì giữ tài cách giữ tài giữ xỉu thì là anh em phải đến cơ sở anh em mua bộ hột này thì tôi sẽ tư vấn cho anh em còn anh em nào mà đặt đơn hàng về đấy, anh em sẽ kết bạn zalo kết bạn zalo với hai cái số điện thoại này thì anh em sẽ được ờ, tư vấn sẽ được tư vấn và hướng dẫn cho anh em cái cách lắc đấy, ở trên ờ, zalo anh em gọi điện trực tiếp cho tôi bằng video thì ờ, tôi sẽ hướng dẫn cho anh em nhé đấy, thì cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của nó như thế nào thì anh em theo dõi cái video này thì tôi sẽ lắc cho anh em vài chén Đó. tiếp tục giữ tài cho anh em này Đó. tiếp tục vẫn đứng ở tài Đấy. tiếp tục vẫn là tài như chén này anh em cũng thấy rồi lắc hơi nhẹ một xíu nên là cái chén này tôi không tự tin đấy thì vẫn mở khui cho anh em thấy nó vẫn đứng là tài đấy thì chén này nó về xỉu đấy thì về xỉu thì anh em có thể là giữ xỉu luôn đấy. thì cái bộ hột tài xỉu này nó được khoảng tầm 80 phần trăm cho anh em thôi đấy nó không phải là 100 phần trăm anh em thích lắc gì anh em lắc tất nhiên là cái đồ chơi hay là bất cứ những cái hột tài xỉu hay là đồ chơi tài xỉu hay là bất cứ cái đồ chơi cơ bạc gì thì nó không được 100% phần trăm nhá Đấy. tiếp tục cho anh em này em anh em giữ xỉu một một hai tiếp tục vẫn một đồng một ba năm nha một hai sáu này bốn bốn hai này cái này thì hơi nhẹ này Đấy, vẫn một hai sáu này hai ba năm này đúng không anh em nói chung là cái video ngày hôm nay tôi lắp nó nó nó, nó hơi hơi bị hay so với những cái video trước nhé cũng có thể là cái bộ hột tài xỉu 2020 này do bên tôi mới cải tiến nên là cái, cái cách lắp giữ tài giữ xỉu của nó nó lại hiệu quả hơn thì sao đúng không anh em đấy như thế này thì nó lên tài đấy thì đây chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 mà anh em lắp theo ý muốn khi mà anh em đi lắp tài xỉu anh em có tỷ lệ phần trăm thắng lên tới 80 phần trăm cho anh em nhé đây là bộ hột tài xỉu 2020 mà bên tôi đã cải tiến cải tiến mới để cho anh em đi lắc tài xỉu anh em dễ lắc hơn thì ờ, anh em nào mà muốn biết thêm về cái bộ hột tài xỉu dành riêng cho anh em làm tay cái thì anh em cứ liên hệ với tôi qua cái số điện thoại trên màn hình và cái zalo anh em nào mà muốn tìm hiểu cách lắc thì anh em cứ lên cơ sở tôi sẽ chia sẻ cho anh em cách lắc khi mà anh em mua cái bộ hột tài xỉu hay không hay không này Đấy. thì đây chính là cái cách đánh tài xỉu bịp cách